Ê, xếp lên đi là dạ đây là em trai thôi, đúng rồi, có <clears throat> biết đây à, tên gì không đang bảo trẻ na na kiến đỏ idol thắng, không biết ta thắng idol biết ta thắng ôi rồi ôi idol biết ta thắng hỏng rồi không à, biết lộ dạ, rồi sai nhiều rồi idol biết ta thắng đây là gái bản di tú em gái bản này nghe nhầm đến tận đâu ông này bảo là mới tất thắng Anh ấy cười wow lên ờ, ờ, Đúng nhau đúng, nhau đâu Một người đẹp trai hơn Tóc hói trong bác Hồ ờ, Ông về thôi Mà Nguyễn Tất Thắng thì là dâu rậm no. Dạ. do ham giờ anh em chết rồi anh chết rồi say rồi ờ có thông cảm anh bận quá sáng nay dạ. nhiều nhiều việc quá lên muộn xíu các chú thông cảm anh ui ui đẹp trai anh ờ, dạ. bắt tay ờ, cháu đi vâng vâng là cháu thôi rồi cháu vì là cháu con của tôi ờ, thầy thầy chồng vùng cao đây thầy chồng vùng cao các bạn nhé trai lắm hôm qua mà lên công dua còn bên đây là em lấy bản rồi mọi người biết rồi nổi tiếng rồi lúc nào cũng có mặt ở trên ờ, ấy và một người em phải nói là mình tuyệt vời nhất ở nghĩa lộ à. chỉ đứng sau ờ, quang linh vlog thôi <laughs> cũng đang học mong là cho em ấy thành công có đến sau thì 6 chén nhưng mà thôi ờ, nói chưa về thôi gia đình thì tết chờ cháu đến ăn đây là ai cũng mạnh khỏe nhá mời vâng, nhá cháu xin phép nhá mời các ông các bà với cô chú nhá mời có ờ, mời các chú nhá ờ, Một chén thôi Hai chén, hai chén, hai chân cơ mà Một chén thôi chồng Đi hai chân chứ ai có một chân Trong một cái ly kìa chú ơi chén to quá ờ, vẫn như nhau đấy mà như nhau thôi ô còn rót chén kia nhiều mặn nặng với đây nặng xếp ạ nặng càng đô đô đô đô anh uống không nổi mà đơn giản đấy nhiều nhà nóng có lợn này có chung không hay là mỗi người nhà mình muối đâu mà nhà nào mấy nhà đúng không mấy nhà chung nhau đâu nói anh em trong nhà hai anh em thôi hai anh em quá đẹp luôn cảnh đào này các bạn này đào này ờ, hỏi thăm uh, ông chủ là hơn triệu bạc quá đẹp cái cảnh đào này ở trên um, tây bắc là vùng cao của đồng bào hâm mông đúng không hâm mông chạm tấu đúng không chạm tấu đúng không Đúng rồi, con kia Anh chủ đẹp trai à, trai bản nha các bạn nhé. Một kênh YouTube ờ, đứng sau à, kênh lớn. <laughs> mấy, à, mấy anh em làm Tết mà. Cốc, cốc to các bạn nhìn này. Cái gốc của nó này, cổ này mà. chậu, Cái này mà cho vào chậu ấy thì cũng khá là đẹp từ khoảng tầm 5 hoặc 10 năm đấy là là em đẹp. Thế à? Đặt được. Hoa bắt đầu nở. Mà trong khi đó năm nay ờ, hôm nay là mới có 27 Tết thôi. Chưa đến uh, ờ, 30 Tết đâu. Đây làm Tết sớm thì vì uh, Tết tươi thì các bạn biết rồi trên Tây Bắc này nhà nào cũng cũng làm ấy thì cũng không thể đi hết được thì còn bên cạnh thì các bác đang uh, làm con lợn cả cái nhớt ra thế nào nó thì nhớ đấy quả trời đẹp rồi đó con này 120 cân à? này 97 cân 97 thôi, bán 95 rồi đó 97 cân lạ thế, ôi cháu chú pha ăn, áo pha men, của chú nằm nó cũng ngon cho có mày căng mày thế không không phải ốt ở chân bàn luôn luôn cứ làm nó nữa ôi mới cái khẩu này có khẩu này ơi, nó cháy rồi không vào được đây đó ok đào à tôi nè cơ bà ói phay nó thôi nhá phay hẳn lúc phay của mình nó chỉ cả lúc phần của nó thôi ờ cái này chưa nước chưa nóng mạnh nhờ nằm đấy phun đi cái này thôi chứ nó phun luôn đâu cái này nó già đấy đúng không ừ, già quá vẫn ừ, hết vẫn còn lông nhiều đấy phải này, kìa cột rồi ngay cũng la thôi, mua là kho thôi. Kho đấy, kho đấy vậy đấy. Thì lấy cái cái kho này vàng <coughs> không lấy được ờ. đâu. Ok, không, con này à, đấy các bác à, kể là 12 năm dạ, <laughs> già đến nỗi mà cái lông của nó các bạn nhé dạ. cạo rồi còn, dạ, còn, còn muốn cái dao còn muốn gãy kìa kìa <laughs> đấy cong đi mà kinh khủng luôn cong đi không nổi lông nữa rồi không nổi lông luôn đấy đơn giản thôi thịt quá ngon đâu rồi con này con này là thịt thì thôi rồi để lúc nào cũng 15 con đủ tuyệt vời luôn đấy bắt đầu con nó được bán hai hai lần rồi đấy ờ. ba ba lần cái này cái đó sau 30 phút à, các bác hì hục à, cạo lông à, ấy thì cũng được mổ thôi con này nhiều nạc đấy và cũng nhiều con nên nhiều mỡ con này bạc nhiều nên nhiều chắc thịt 12 năm các bạn ạ à. nhìn để biết cái thớ thịt này 3 năm đúng, đúng. Táo vì, gì này bởi vì nó ờ, rồi nuôi đâu chỉ có nghìn tết rồi đấy đây ăn thôi rồi tết này đừng nuôi để ăn cảnh đây, uh... Ờ, nhiều con quá không nổi nó <laughs> nuôi làm cảnh à ừ. bộ lòng thì hơi, hơi ờ, nhỏ một chút mà ngon ôi kìa ôi chậu đẹp nhỉ chậu cành kia nhỉ hình ờ, rồng phượng này để cho bằng cành đào quất là cò đúng là non này thôi rồi mà các bác nào mà hay buổi sáng mà đi ăn phở ăn chắc là lòng cháo tiết canh bộ phèo non thì thôi rồi cái này ăn cái này bố chế à, ừ. đấy người nhìn à, biết được kỹ đây quá ngon rồi ngon luôn bình thường à, ở Việt Nam mình mà những cái quán ăn buổi sáng ấy hay làm phở là cháo lươn này lòng phèo hay có đĩa phèo này cũng vụ trước hay ăn đấy cháo lòng tiết canh ấy đồng bộ này gọi ra khoảng tầm ba anh em đấy Điều tam che tứ mà Rồi ờ, thì thôi rồi Tính là rằm Con này lợn này ngon đấy Quá ngon rồi Nó không không nữa mà nó Lúc rồi Ba chỉ đấy thích Mà mổ còn hơn như cả thợ chuyên nghiệp ba toa nhỉ Những cái lọc ấy này già quá dụng hết răng vâng, này. nhân viên ờ, cái này hút thuốc lào nhiều đây nhân viên <laughs> đánh răng cho lợn này cho nghỉ tết rồi nghỉ tết à ờ. Ờ. Ông cụ bảo rồi năm hết Tết đến thì ngày 30 Tết thịt treo trong nhà Hầu như nhà nào hầu như là cũng cũng làm Tết ở trên Tây Bắc hết cả Có đấy phải phải làm cái canh à? Dùng phổi phổi với cuống họng Rất rất là rất là nguội อันประเทศใหญ่เงินก็ต่างกันจ่ายที่เพื่อนทั้งนั้นเนาะอินฉันจะออกแจ็คก็ถือก็ต่างมาได้จะถือได้เลยก่อนเอาจากที่ไม่ถืออ่ะใส่แจ็คก่อนโอเคแล้วแล้วgiới cái cứ cứ cứ tạo cái đó in thử thử đấy thôi gì ờ, tuyển làm món ờ, ấy trong cái túi à bên này ờ, giới thiệu tuyển giới thiệu cho mọi người có món gì đây là sau lưng anh nhỉ ui à? đấy là măng anh ạ à cái này là măng vầu đấy các bạn nhé ôi cái măng vầu này uh ở ờ, trên vùng cao ấy thì nó là đặc sản của tây bắc các bạn có thể xào một chút à, dưa à, hành này à, ờ, có một ít cà chua nữa nhưng mà thì thơm thôi rồi đây là tuyển là có một à, em gái phụ nữ đây còn đàn ông ở dưới là làm nguyên lợn cho nên là em làm nhặt rau chuẩn bị làm rồi em gái chịu view mua rồi <laughs> em chẳng rồi dáng đứng bên tre của uh, à, à MV tuyển uh, ngồi uh, bên cạnh thì có một cái uh, cành đào khá là đẹp luôn này đang đang nở hoa rất là đẹp này. bình thường vào tầm 30 Tết ấy nở rất là đẹp và bình thường ở trên vùng cao Tây Bắc cũng như là các nơi khác ấy mọi người hay treo của bóng bay ấy. nên những cành đào là một Tết này khá là hay và thú vị món này định chế món gì đây em hầm xương ấy ạ hầm xương cái gì không phải xương hầm đúng không <laughs> anh gọi đến nào cũng được <laughs> tùy theo mỗi người đúng không vâng dưới này thì các bác à, đang chia thịt xong rồi là khâu là khâu rồi đấy ờ. đấy đây thì khâu rồi này thì nhìn nó cái băm thịt nạc nhá. Ừ. nhìn này thấy biết đấy. con này mà làm làm cái dưới giảm mà kiểu bò thái khá là ngon luôn nó cảm nhận là thực tế là mình ăn mình biết Ở đây không nhiệt, đã quá, người lại đó, vào nó thơm Rồi ngon đấy Hai đoạn này thoải mái không quá nhiều Đấy, nhìn cái thịt thì bạn nhìn cái thớ thịt nên biết Có lửa ờ. nào ngân sáu sáu khám rồi cháu về khám mà khám mà có tiền nó vào khám đấy đâu hay à dịch ra trên này uh, mùa covid này các bạn ạ cái giá lợn nó cũng không, không, không à, được cao lắm có phải giá 5 năm không ừ? bán như này đúng không giống nhau hết rồi nhỉ anh ờ. nhỉ cũng cũng năm năm hôm trước qua này giang làm cũng đụng lợn đấy giá năm năm không được như ngày trước là còn được 70 mươi đen thì còn có giá một chút chứ thanh toán mà mà bằng té cái bị hỏi một lương biết rồi nó bảo đúng xưa hảo phải phát ờ, phải ngoa thì dịch phục nốt đúng cổ trai nghĩa là cổ trai ô cái tay của anh bị sao kia tay này à hồi xưa anh kiểu đi tán gái nhiều quá thì vợ bắt được thì bây giờ nó à. lấy <laughs> cái gì cho tí vào <laughs> cái ờ, cong này luôn rồi à cái bì tay nào rồi em em nhìn đến bây giờ mới để ý đang ngồi ở đây thì thấy anh ấy à. làm ấy thấy cái tay của anh ấy cái này nó vừa lắm nhá vừa của con gái luôn đây vừa zin luôn <laughs> thiếu vào đó thiếu nó vào thật มึงกับเมียจังปอบไหมเนาะเมียจังปอบก่อนกูขายตามตังค์นะ Phượn, Phượn tái được quá, Phượn cũng muốn đấy ตายแล้วให้ไป Ôi ไหม trời, trời, trời, chị tán, em, em, Phượn tụi mưa luôn mà chưa làm chín đâu mà cảm giác nó nó có cảm giác mùi thơm ngon nữa nên những bạn nào mà, mà thì ờ, ăn uống này cái tăn Nhân với cái Chắc, này cho hẻ to là ra thì Bé mày 11 và 21 đấy nhìn ờ, các anh lọc cái, cái ờ, xương ống ờ, các bạn nhá, nhìn này Đấy rất là ngon, nó có thớ thịt lỗ vàng này mà Này mà các bạn nào về hầm xương này, rồi là hầm chua hào này hay là hầm Đấy, làm kiểu nào làm đi Tây thôi vâng. Ngon thịt, rất là ngon Đấy, đấy. dài dài sắp à, Cô đang uh, nướng thịt và luộc thịt cũng như là dồi Vừa rồi xong Thịt nướng hình thì cũng khá là rộng này có một con bò này ấy à bò màu vàng khá là đẹp luôn lông giống con bò của giang là trước mà đi đi bắt cho cái gia đình à, một cô ở trên hà giang ấy chị nhà nâng gù đó khá là to con bò đó mình bắt là đâu lắm được cách đây là hơn năm rồi mười mấy triệu mười bảy triệu khá là đẹp giờ chửa đẻ đó Vâng, vào Hà Giang cũng khá là lâu rồi một năm hơn một năm nay mình không lên Hà Giang để thăm lại mọi người và những cái hoàn cảnh mà ngày trước là Giang đã giúp đấy à, cũng một phần là dịch uh, Covid đã bùng phát lại và hiện tại nó đang rất là bùng mạnh ở trên Tây Bắc nữa rồi và các tỉnh khác đi lại rất là khó khăn nên là cái công việc của Giang có thể lên thăm trên đó phải hoãn lại trong uh, lòng trong tâm mình cũng rất là muốn để lên trên đó để xem lại những cái hoàn cảnh uh, mình đã giúp đấy khi nào hết dịch thì giá nó sẽ lên đấy mọi người ạ à, có một cái nhỉ cô nhỉ à, này thì à, có một con lợn nữa này chú lợn nó ùn ỉn ùn ỉn đấy không biết này ôi rồi lợn à, nái mông à, to lắm khá là rộng luôn ba chuồng luôn nha à, ờ, đây thêm một con nữa này tình nuôi rất là nhiều luôn đây một con chú nữa này đấy ồn à ồn ỉn chín chú luôn con nói chung là nhà tỉnh không không không, không rộng lắm được cái là làm khá gọn ghẽ đây này khu vực chăn nuôi một con bò à. con này để lợp một mái em tuyển uh, thái ấy đi thấy uh, lòng phèo đây ngon luôn đây cây nấu đây tuyệt vời luôn trâu đấy giá trị đó là nha trên Tây Bắc bây giờ là còn có thêm món um, gà sấy nên hôm nước uh... bà ngoại thì chưa hay sấy à à đây à? mọi người hay cũng mọi người cũng hay sấy mà gà sấy cá sấy gà sấy ừ, ngon gà sấy cũng thì chỉ thiếu thịt như này cái này mà ba mươi tiết mà gọi là, là ấy treo lên đấy thì thôi rồi ngày <laughs> ba mươi tiết thịt treo trong nhà đấy để phi vô con hẳn vào trên cái nga mà cam của ấy thì để chẳng ngay cả này pipong là tiếng thái đấy kinh nói là tình dịch mưa lá mưa lá đúng rồi à. đang hỏi uh, ông chủ kênh pipong cũng là pipong ừ. luôn luôn là có à, đi kèm nó là mắc khén này đó hai trăm mưa là hạt sen này hành này hành hành này tỏi này gừng này và ớt này ớt này không phải ớt chỉ chiên mọi người nhé Cân ớt chỉ chiên thì nó ngon hơn chỉ thơm hơn 2 cân thôi Cân sáu bát năm ờ. chín, Dạ Cầu cầu ơi Uống cho mỗi cân với ngày Tết thì uh, sau một thời gian thì hụt gần hai hơn hai tiếng hồ, ba tiếng hồ thì cuối cùng là cái uh, cũng đã hoàn thành công đoạn cuối cùng là ấy thiệt đi để uh, làm hoàn thành đó khá là vất vả luôn đấy các bạn ạ còn uh, công đoạn uh, dọn là khăn công đoạn là công đoạn bắt đầu ngồi chén đợi khách đến thôi hiện tại là các anh các cô các chị các bác ngoài nhà nào cũng ngồi đây đông người đông nay này đến đâu nhưng mà chung cũng không được đông nên gia đình đa số là chủ yếu nhà nào cũng làm tết là 28 là hay khoảng 28 là 9 tết Cần hơn một gấu đấy đa số là trong anh em trong gia đình nữa bạn bè cũng, cũng rất là khó Đấy. Còn hương vị ngày Tết các bạn biết rồi là luôn luôn có là rồi lòng này Cái này anh hầm xương này măng này Xào cái này Cho em miếng Canh này Này đáng Củ đông luôn này cái canh rồi cứng nắp à, Đánh, đánh kinh này Bò ma đâu cả nè vâng Canh Ăn cũng chín Thường thường người thái ở trên này các bạn biết là khi người ta ăn um, cái này 30 hoặc là 28 Tết rồi người ta sẽ có một cái mâm mẹt này, lót lá chuối và đâu để, để quanh ăn quanh đâu đó là là cái cổ truyền để cho một chưa không xếp ra đĩa này các bạn nhé hàng quán mà còn không nhỉ đây là mâm con trai phía bên kia là các chị em phụ nữ ở bên kia cũng là hoàn tái mới nha hòn cơ tết chỉ thế thôi làm hút hút cả buổi sáng mà một chút nữa thì à, mình cũng à, nâng chén rượu của mọi người chúc sức khỏe các cô các bác anh chị Đấy, năm mới là mạnh khỏe đợi một chút nữa mà vâng vâng có lại <laughs> vâng năm hết Tết mới đầu xuân năm mới không có gì hơn thì là tấm lòng đúng không là có anh em mà con và mọi người có gì chú bác lên nhanh đấy năm mới là à, vâng, mừng chén rượu mừng thế chén anh có chưa nhỉ có rồi đúng không? Dạ, Ai có sức khỏe rồi nào để nào vâng, vâng, nước chén đi. Vâng nâng chén đi. À, mời các bác nhá, cho năm mới là chúc sức khỏe tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, dạ, thành công và thành đạt. Năm của con dạ, tu. Mới ờ, mạnh khỏe, thành công hơn trong cuộc sống đó là cái không khí à, đón tết trên vùng cao ờ, vâng các cô các bác và anh chị về đấy nhá vâng vâng vâng không sao đâu anh ạ kể để ra nhà con nó đi nào sao đâu mà với cái này thì à, đa số ở trên ờ, người Thái đa số người ta hay làm cái cóng làm mình nghe nói là làm cho các cụ ông bà tổ tiên nó khuất núi đó là ý nghĩa của vâng. hai cái chén nha các bạn nhé có dạ. đôi khi mọi người không hiểu ấy ờ, thôi mời các bác nhé mời các anh nhá với dạ. tất cả mọi người ờ, khán giả là chung vui với ờ, gia đình cũng luôn à, cũng mượn ly rượu của gia đình là xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe phúc và thành công hơn trong cuộc sống năm mới nếu mà ăn tết thật thì nếu là chống dịch covid đã cái là cái quan trọng nhất thịt rất nhiều nhưng mà anh em em thì không ăn được đâu nhưng mà cũng phải có phải có à cái rượu này nặng đấy rượu này ngày tết nhá nói em biết nhá ngoài tết đi có chân gà này để xem con gà này xem chân gà này đấy ô vào à cái giờ này bạn ơi thiếu hạt à, tiêu em uống mà không mới luôn ừ. không trôi à còn bà làm đó mà cho tiêu và đang ngạt mũi thì uh, thời gian này tết suốt hầu như là một ngày mình cũng uh, chạy ba bữa để không mệt nên là răng cái giọng nó không không được nói nói không được cản chỉ có như vậy thôi anh em quây quần với nhau này thôi gọi là không khí gia đình nên không có à? đông người ấy đây là dịch giá nữa thì mọi người biết rồi tụ tập đông người cũng rất là khó khăn đấy quan trọng là các bạn vượt qua cái đại dịch đó là gì? Tao đi ăn thôi cháu đi ăn thôi em tuyển sinh ờ, sinh gái này còn là món gì ấn độ à? ờ món nộm độ mà nát à, vâng. rồi. tức là giờ đi các anh cứ rót rồi đi không có hạt tiêu ờ chanh ờ, vắt đây ờ, anh ăn cho nó ăn thử nào cho mọi người xem nào đấy còn ốc đúa được còn ốc đúa được cần trai để em cảm nhận nhà đấy là là bàn tay của của gia chủ ấy ừ. là có, có mát không tạm được nhưng mà thiếu ra thì một tí à. một cái chanh thôi đúng không? Đang vâng, lấy đũa gắp mà. Ngon cái này thì à, chị em phụ nữ mấy chị em phụ nữ bên đây có có đủ mấy bên năm ba ừ. mình đi món này nộm nữa này món cuối cùng em chuyển là làm xong giúp bà góc bên kia đi cái này phải gọi ông trai bản đấy ông thưởng thức để ông review để ông ấy mới cảm nhận mà nói chuyện được cái quay cái khó khó tranh không khó tranh thử món này ăn ngon này đừng hỏi cháu hỏi ai đi có mời các chú nhá một chén thôi hai chén hai chén hai cân cơ mà <laughs> chén thôi chồng Cái ly hai cân chứ ai lắm một chân Chồng bận cái ly chú ơi Chén to quá Vẫn cứ nhau đấy mà Như nhau thôi Ồ Còn ra chén kia Nhiều mặn nặng phết đấy Nặng nặng Xếp ạ Nặng càng đô Anh cũng không nổi mà Đơn giản đấy Nhiều nhà nóng